À, mến chào các anh chị nhà đầu tư quay lại à, với kênh chứng khoán của thông tôi TTF thì hôm nay à, ngày mùng 10 tháng 7 thì à, mình à, xin làm một số video ngắn để view thị trường vào ngày 11 à, tháng 7 năm 2022 à, đầu tiên á, là về mình nhận xét về xu hướng thị trường ở ngày mai và thứ hai á, là mình nhìn xin à, đưa ra một số mã cổ phiếu à, một số nhóm ngành mà các anh chị có anh chị à, nên chú ý giai đoạn vừa rồi và các điện của chung các cái nhóm cổ phiếu đó là gì đấy à, đầu tiên đó, trước khi vào à, video chính thì à, nếu như các anh chị mà có xem được video của mình nhé trên kênh trên kênh của mình đây thì nhờ thì mong các chị giúp các bạn nhìn thấy ờ, cột khối lượng không ạ nó cao đến ờ, bất rất là bất thường này dạ. tức là giai đoạn này cổ phiếu nó sang tay và bắt đầu đẩy giá lên một cách âm thầm và à, từ từ các chị đây thì ờ, và các bạn thấy không ạ à, đầu tiên về thị trường ngày mai á, thì về thị trường ngày mai mình mình thị trường hiện tại mình đối với thị trường ngày mai ấy, thì mình cho rằng là thị trường đang có xuống đi lên thì vào ngày mai mình thị trường có khả năng lại quay vào 111 vùng 8 1184 đó, quay lại lắp cáp cái vùng này và nó sẽ tiếp tục quanh ờ, quay quanh cái vùng 1120 này. 1120 đó thì nó sẽ đi trong cái biên sideways đó còn uh, đó là trong cái mức hiện tại mà cái lúc mà sideways cái thanh khoản nó thấp á, thì mình cho rằng nó sẽ đi lên quanh quanh quanh 1120 này còn khi mà nếu mà qua cái mốc 1120 này nếu mà thanh khoản thị trường nó vào dòng tiền nó vào thì nó sẽ quay lại lấp gáp một vào đi lên khoa khỏi vùng 1300 Đấy, quanh vùng này thì đang mình đang mình rất là đang mong chờ là cái sắp tới đây là à, kinh nền kinh tế nó tốt hơn các thông tin về kinh tế vĩ mô nó tốt hơn đó à, các cái thông tin về các nhà các cái nhà lãnh đạo thế giới nó ổn định hơn à, đúng không ạ mình cũng rất mong là như vậy các bạn à, thấy đợt vừa rồi là cuối tuần vừa rồi thì các cái thông tin ờ, trên thị trường thì nó khá là xấu đúng không ạ đầu tiên là thủ tướng nhật thì bị ám sát à, thủ tướng anh thì bị từ chức thủ tướng à, Estrova thì cũng bị ép từ chức đúng không ạ thì hiện tại các nhà lãnh đạo trên thế giới à, các cái phái phe mà chống lại Putin thì à, đều chung một trạng thái là bị ép từ chức đấy một phần là do bởi các cái tình trạng lạm phát nó xảy ra đó đó là về view tình trạng các nhà lãnh đạo thế giới về <clears throat> thị trường ngày mai ấy, thì mình vẫn cho rằng khả năng cao là nó sẽ đi đi lên từ từ thôi đúng không ạ có lúc nhịp lên nhịp giảm nhịp là nhịp có lúc có nhịp lên và nhịp giảm kiểu như vậy đó cái thứ hai nữa về một số nhóm ngành mà các chị chú ý gần đây ấy, các chị nên chú ý giai đoạn hiện tại thì hiện tại á, thì là các cái dòng tiền hiện tại thì nó đều đi vào ba nhóm ngành thứ nhất là ngân hàng chứng ngân hàng thứ hai là chứng khoán thứ ba là bất động sản đấy thì à, để mà các cái cổ phiếu mà khả năng à, mình cho rằng nó sẽ luân phiên bùng nổ dòng tiền nó sẽ luân phiên trong các cái nhóm ngành đó vì hiện tại đối với các nhóm ngành chất thép thì mình nghĩ là thấy chưa chưa thấy đúng không ạ mình mình chưa thấy thì lát nữa chúng ta sẽ cùng đi qua một à, thử đi qua cái view qua cả ngành thép nữa xem là Ờ, sắp tới đây thì có những cổ phiếu nào giả sử nhìn dòng tiền nó có thể luân phiên vào dòng thẻ dòng thép hay không Đấy. thì mình đầu tiên chúng ta sẽ đi vào tất nhiên đầu tiên vẫn là dòng ngân hàng trước thì ờ, đối với ngân hàng á, thì nó cũng chỉ có một số mảng thôi và chứng khoán nó cũng tương tự như vậy và bất động sản cũng tương tự như vậy thì ờ, đối với ngân hàng á, thì đối với cổ phiếu KLB thì mình không cho rằng nên mua cổ phiếu này đúng không? thanh khoản nó hầu như không có luôn á không thanh khoản không có thì các bạn không nên mua cổ phiếu này à, đối với ngân hàng thì mình cho rằng là các bạn nên tập trung vào nhóm một số cổ phiếu mà nó nó siết cung, nó phải siết cung mà nó phải cho đi mua nó khá là đẹp nó nhẹ nữa thì à, ngân hàng thì mình nghĩ các bạn nên chú ý đến ngân hàng ờ, MBB à MBB cũng có thể có thể chuyển đót được này thứ hai là VIB VIB VIB thì khoan thanh khoản nó khá là tốt đúng không ạ vô xuống nó đi lên này à, xuống nó đi lên và thanh khoản nó cũng đang kiệt cung dần này đoạn từ phía này các bạn thấy không nó kiệt cung dần này. đây đi lên nhưng kiệt cung dần tức là cái lượng thanh khoản nó thấp đi hay là STB STB thì các bạn thấy thanh khoản nó cũng thấp nó không có nhiều nhưng tuy nhiên là cái điểm điểm cầm dài đối với STB thì mình chưa thấy là giờ có khả năng sắp tới đây dòng tiền sẽ luân chuyển ra một số nhóm khác có thể là chứng khoán chẳng hạn hay là cổ phiếu ACB cũng vậy ACB hiện tại thì cái thanh khoản nó khá là thấp này hiện tại nó đối với ngân hàng hiện tại thanh khoản hiện tại là thấp á và cái cái biên dao động của, của ACB nó khá là lớn thì các anh chị phải chú ý nha à, TCB cũng vậy TCB hiện tại thì mình thấy là à, thanh khoản của nó thì cũng khá là ổn ổn đấy nhưng mà đối với hiện tại đối với nhóm ngân hàng thì mình nghĩ là các bạn nên đợi thêm đã chứ hiện tại đợi nó đang đến cái vùng vùng vùng vùng vùng, vùng kháng cự cứng của nó đợi nó có thể nó nó chỉnh xuống chúng ta tích lũy chúng ta mua lại tiếp theo là nhóm chứng khoán nhóm chứng khoán nó cũng chỉ có một số mã thôi hầu hết tất cả ờ, các mã còn lại không đạt yêu cầu thì uh, ờ, nhóm chứng khoán thì các bạn nên chú ý con VND VND này này nhóm VND hiện tại nó đang uh, ờ, siết nó đang siết nó đang thanh khoản nó cạn dần này đó và hầu như nó đi ngang chỉnh đi ngang này rồi tiếp theo nhóm chứng khoán là cổ phiếu của FTS ờ, FTS thì thành khoản nó kiệt dần này đây đây nó đang tái tích lũy lại các bạn nên chú ý nhóm này nhá à, rồi cổ tiếp theo là cổ phiếu VIP đâu AI thì mình không biết không không nên để ý con này APS chứng khoán APS có thể để nó nó con này vào nha đây bạn thấy thanh khoản nó kiệt trần này. đó biết ai biết ai thanh khoản nó rất là cũng đặc kiệt rồi các bạn này các bạn chú ý nha đó rồi chú ý các cái mạng phía mà thanh khoản nó kiệt trần vậy này hay là HCM HCM thì nó đang vẫn đang đi lên mình nghĩ HCM là nó mạnh nhất trong dòng chứng khoán đến thời điểm hiện tại rồi qua tiếp theo là một dòng bất động sản dòng bất động sản thì các bạn thường hướng nghĩ là đến DIG nhưng mình thì à, mình thấy là DIG hiện tại thì mình mình, mình cho rằng là nó nó đang ở cái biên kháng cự của nó rồi mình không cho là nên mua DIG hiện tại thì đối với các mẫu cổ phiếu mà nó cần nó đáng chú ý khác ngoài DIG như là HBC không phải HBC không phải HBC nha còn là HDC Hà Đô á đây là nhóm cổ phiếu ờ, bất động sản này, này các bạn thấy là nhóm đối với nhóm này thì các bạn thấy nó kiệt cùng rất là rõ ràng này. nó kiệt cùng đấy thì cái target của nó thì đâu đó thì khoảng là lên 40 40 là được 40 có thể mua được đấy 40 rồi hay là cổ phiếu DXG ờ, DXG DXG thì target của nó khoảng à, là quanh quanh vùng 23 à, 23 đấy nó lên tầm 23 là các bạn có thể làm chốt được rồi đấy. và ngoài ra các bạn thấy là nó đều có chung một trạng thái nó kết cung dần dần này không ạ các bạn thấy không ạ nó kết cung và đến ngày nó cái này nó nổ này nó nổ lên cái này luôn á đó. đó, các bạn nào có thể mua những cái này thì các bạn um, chờ nó nó hồi lên các bạn bán đối với DXG rồi cổ phiếu uh, tiếp theo nữa là các bạn nên có thể chú ý nữa là coi xem mình xem nào LDG con này thì không đáng mua đấy cách gì tại vì khối lượng của nó nó không đáng chú ý khối lượng của nó thì nó không đáng chú ý uhm. mình nghĩ là đối với dòng bất động sản thì cũng nhiều đó thôi đúng không ạ có DXG HDG à, ờ, còn L DG thì mình mình nghĩ là các bạn nên khoan nha không nên không nên đấy à, rồi à, còn một nhóm nữa là nhóm heo á nhóm heo thì hiện tại là giá heo giá heo hơi đang khá là cao thì các bạn để ý con Dabaco á Dabaco thì Dabaco á, thì thanh khoản của nó cũng hơi bất thường này. phiên này nó bán rất là mạnh tuy nhiên nó vẫn tiếp tục đi lên này đúng không ạ tại vì uh, cái đoạn này là có rất nhiều nhà tư chốt lăn chốt ở đoạn này tại vì gặp hứng cửa để người ta chốt này còn đối với Dabaco mình nghĩ thì nó phải nằm khá cự của nó nằm vùng 27 27 đấy còn lên lúc nào mà giá heo hơi đó biến động thì các chị phải chú ý giá heo hơi trên Trung Quốc nha nhưng mà hiện tại các bạn thấy là dòng tiền nó vào hơi ít thì đó hay là nhóm à, Dabaco có BAF nữa đây BAF thì các bạn à, nó có thể xem nó thuộc kênh trên kênh trên hay là cổ phiếu vùng trên đấy nhưng mà con BIF này thì nó mới vào lên thị trường á, cho nên là các cái dữ liệu thông tin về nó nó khá là ít Đấy. các cái dữ liệu của nó, nó nó chưa đủ để mà anh chị à, có thể yên tâm Đấy. hay là con HAG HAG thì các bạn các nội tướng nổi tiếng với câu nó bắt Đức là heo ăn chuối heo ăn chuối đấy thì HAG thì mấy phiên này ở đây thì nó đang đi ngang và cái thanh khoản nó đang rất là kiệt cung này cái cung á đối với giai đoạn mà các bạn đánh đánh giai đoạn này các bạn đánh trading thôi nha các bạn nên nhớ là giai đoạn này các bạn đánh tỷ động nhỏ và đánh bằng tiền mặt trading đó cái câu chốt vẫn là, là đánh trading đánh tỷ động nhỏ và đánh bằng tiền mặt nếu bạn nào muốn tham gia giao dịch giai đoạn hiện tại còn nếu bạn nào không chắc chắn thì ờ, các bạn có thể là ngồi ngoài thị trường ngồi ngoài thị trường đúng không ạ không tham gia mua bán ờ, đoạn này tùy các bạn đấy là đối với những bạn nào mà đánh trading giảm giá vốn còn bạn nào mà không không có trading thì thôi cứ ngồi ngoài đi thị trường cho rồi an tâm đúng không? đợi các bạn đợi những phiên bùng nó theo đà các bạn vào mua cũng không có muộn đấy thì hầu hết tất cả những cổ phiếu mà nó nó nó, nó chung trạng thái đi lên đó, thì nó đều uh, gọi là nó nó nó đi nó kiệt cung dần dần dần dần đó, nó kiệt cung cái những phiên những phiên đi lên đi lên lớn đó, thì nó cái khối lượng lớn nhưng mà dần dần dần dần cái lượng khối lượng nó kiệt dần dần tức là cái, cái lượng thanh khoản thị trường nó ít đi đúng không ạ nó ít đi dần thì nó dễ, dễ bất thoát lên được đó thì các bạn để ý là cổ phiếu cổ phiếu đất xanh đất xanh chẳng hạn đất xanh các bạn thấy không ạ này cổ phiếu nó kiệt cũng nhìn dần dần dần dần dần dần theo biểu đồ đây biểu đồ nó thì rất là rõ luôn á các bạn thấy không ạ này khối lượng nó thấp dần thấp dần thấp dần thấp dần thấp dần này và đó nó bùng nổ lên Đấy, tại những cái này này nó vẫn đang điều chỉnh theo và nó bùng nổ lên các bạn nào mua cái này thì có thể ăn được rồi đó đối với cổ phiếu đất xanh hay là hà đô cũng vậy ở nhà bà địa HDC đúng không ạ nó kiệt cung này hay là có ta chúng ta thử xem qua H đã Hà Đô xem nào à đối với hà đô thì nó vẫn đang kiệt cung các bạn này các bạn phải nó cổ phiếu này lại này được này đúng không ạ nó kiệt cung này đó nó kiệt cung nó kiệt cung và đừng nếu mà cổ phiếu ngày mai nó chỉ xuống đoạn này các bạn có thể canh canh ờ, dây gần một lượng vừa phải vào các bạn thấy không ạ đến đoạn này thì các bạn chỉ thuần phân tích kỹ thuật thôi còn phân tích cơ bản doanh nghiệp nó không có ý nghĩa gì hết ạ không có ý nghĩa thì nó lên chỉ gần nó lên tầm 47 là các bạn bán được rồi đấy đối đấy đấy là đối với cổ phiếu hà đô trong à, bất động sản nha rồi à, vào thị trường ngày mai á thì ờ, nếu mà các bạn à, canh vào những cái phiên mà tầm nếu các bạn mà muốn mua thì mình nghĩ các bạn nên canh thị trường vào lúc 10 giờ tầm 10 giờ phiên chiều tầm đến một rưỡi hai giờ chiều các bạn tham gia nha các bạn không nên tham gia quá sớm vào bên buổi sáng tại vì bên buổi sáng thị trường biến động nó khó lường và biến động khá là lớn đấy nếu như cái thị trường ngày mai mà nó mơ nó mượn biên mượn biên nó mượn lên chậm chậm thì các bạn có thể cả mua phiên sớm sớm chút cũng được hoặc là tầm 9 ờ, giờ 45 các bạn có thể mua được rồi nếu mà nó đi là mượn biên mà nó nó nó không ở gáp hoặc nó không tạo được gì quá bất ngờ rồi uh, cảm ơn uh, quý anh chị uh, nhà đầu tư đã lắng nghe video này của mình thì uh, nếu nếu quý anh chị thấy video này của mình hữu ích ấy, thì uh, mong quý anh chị uh, bấm uh, subscribe kênh còn nếu anh chị muốn vào ờ, ờ, vào cái room của mình nhé thì liền ngay nhanh tay bóc máy liên hệ trên cái dòng chữ đang chạy trên màn hình nhé cảm ơn các các quý anh chị đã theo dõi video này cảm ơn mọi người chúc mọi người một buổi tối vui vẻ